Ờ, chào các bạn, hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái ứng dụng uh, xe điện chia sẻ. Đầu tiên thì để sử dụng cái dịch vụ của MBI xe điện chia sẻ thì các bạn cần phải vào uh, App Store. App Store, sau đó thì các bạn gõ MBI Sharing. À, đây là tài, uh, ứng dụng MBI Sharing. À, tôi đã tải xuống rồi, do vậy thì Ờ, đối với những bạn chưa tải thì các bạn ấn à, download và ở đây thì tôi đã tải rồi thì tôi sẽ demo các cái thao tác uh, thao tác login kích hoạt tài khoản đó thế thì sau khi mà tải cái ứng dụng uh, ờ, MBA sharing về máy rồi các bạn cần làm thủ tục uh, đăng ký trước đầu tiên thì chúng ta ấn đăng ký à, gõ số điện thoại của các bạn vào đây sau đó thì chúng ta sẽ à, lấy mã OTP đó à, chúng ta gửi để lấy mã OTP gửi à, 4414 cần phải tích chọn vào đồng ý với các điều khoản sử dụng đó thì đây là à, giao diện chính các bạn có thể thấy là đây là giao diện chính à, hiển thị về cái phạm vi dịch vụ à, các bạn có thể thấy cái đường à, màu đỏ đấy là hiển thị cho cái phạm vi à, dịch vụ cấp phép à, trong trường hợp này thì đây là bản demo thì chúng tôi đang khoanh vùng ở khu vực à, láng hạ để thử nghiệm và vùng màu xanh à, cũng là vùng à, dịch vụ cho phép hoạt động và các bạn có thể thấy là ba cái uh, vùng màu cam đây là demo cho ba cái điểm đỗ được phép hoạt động và theo đó thì chúng ta uh, dùng rất là dễ dàng thì phần này tôi sẽ nói ở phần sau sau đây thì chúng ta sẽ nạp tiền đầu tiên thì chúng ta sẽ uh, vào ví của tôi đó ở trong này thì là tôi đang demo đây số dư của tôi đang là 5 triệu 047 nghìn à, do tài khoản của tôi là đã xác minh danh tính rồi thế thì à, nếu mà những cái tài khoản mới ấy, thì sẽ có cái nút là à, chọn à, hai mặt của chứng minh nhân dân à, hoặc là thẻ căn cước và chỉ khi xác minh xong à, danh tính như mày à, như, như như vậy à, sau khi xác minh danh tính như vậy thì à, hệ thống à, sẽ cho phép bạn mua các gói cước à, đây là bước nạp tiền à, chúng ta sẽ thấy là đây à, thông tin người dùng ví thế thì chúng ta sẽ vào là ví đây ví của tôi À, trong à, tài khoản của tôi hiện nay đang có số dư là 5 triệu 047 nghìn đồng và giả sử như là tôi tôi thao tác à, demo thêm các bước à, nạp tiền vào tài khoản để sử dụng đó thì chúng ta ấn nạp tiền à, đây là các cái mệnh giá để các bạn chọn thì ở đây tôi hướng dẫn các bạn nạp thử mỗi gói là 200 ngàn à, nạp tiền như vậy thì MBI hỗ trợ khá là nhiều ờ, về về các cái hình thức thanh toán và đặc biệt là thuận tiện cái việc mà top up hay nạp tiền ờ, đầu tiên thì các bạn nếu mà các bạn dùng ví Momo thì các bạn có thể bỏ chọn ngay ví Momo và sau cái bước này các bạn ấn nạp tiền thì hệ thống sẽ kết chuyển các bạn chuyển qua giao diện của app Momo và các bạn thao tác qua đó giống như các cái giao dịch mua bán online thông thường khác mà chúng ta đã từng thực hiện qua Momo và đây tôi hướng dẫn các bạn là à, nạp tiền bằng một cách khác là internet banking chuyển khoản online thông qua cổng thanh toán VNPay đây chúng ta chọn VNPay thay vì chọn Momo tất nhiên để top up mua gói cước qua VNPay thì các bạn cần phải có tài khoản à, ngân hàng và trong đó có số dư hoặc là có thẻ tín dụng Visa Master hoặc là những cái thẻ tín dụng khác debit à, sau đó thì chúng ta thực hiện bước à, nạp tiền đó thì hệ thống sẽ chuyển các bạn qua bốn cái tùy chọn mà các bạn có thể chọn nạp tiền qua việc quét mã à, VNPay hoặc là qua thẻ ATM ngân hàng hoặc là thẻ à, thanh toán quốc tế hoặc là các bạn có thẻ ngân hàng ở đây tôi sẽ demo các bạn là uh, thanh toán qua ngân hàng à, NCB tôi có một cái tài khoản demo đây tới cái bước này chọn sau khi chọn ngân hàng NCB đó thì ở đây có cái mã QR code thì tới bước này các bạn có thể thậm chí là dùng cái app internet banking à, ở trên trên à, à, điện thoại của các bạn để các bạn scan tại đây và thanh toán trả trực tiếp luôn hoặc là các bạn ghi số thẻ ngày tháng năm active của thẻ là ngày tháng 07 15 là ngày phát hành của cái thẻ đó à, tên chủ thẻ à, ví dụ tôi đã mua ở đây là Nguyễn Văn A Ờ, sau khi mà ờ, các bạn khai báo ờ, các cái thông số của thẻ để lập tiền như là số thẻ này, ngày phát hành này. Trong trường hợp này thẻ của tôi là, là thẻ mua là tháng 7 2015 và tên chủ thẻ đang DMU ở đây là Nguyễn Văn A. Đấy, sau đó chúng ta khai báo đây chúng ta check lại thông tin và gì à, xác thực nó à, sau đó thì ấn tới bước xác thực này thì Ờ, ngân hàng sẽ à, NCB sẽ gửi tới điện thoại của uh, chủ tài khoản một cái mã OTP trong trường hợp này tài khoản của tôi demo là OTP demo là 1 2 3 4 5 6 đó và như vậy là chúng ta đã top nạp tiền thành công nó rất đơn giản MBI có hỗ trợ uh, cho người dùng uh, nạp chức năng nạp tiền hộ người khác à, theo đó thì chúng ta có thể Ờ, chọn vẫn chọn nạp tiền à, chúng ta chọn mệnh giá nạp tiền uh, theo các cái cổng thanh toán ví dụ như là nạp uh, các bạn uh, người nạp hộ sẽ nạp qua MomoPay hoặc là qua VNPay uh, giả sử như là nạp qua VNPay với với cũng vẫn các cái thao tác như bước uh, tôi vừa chia sẻ thì sau đó thì chúng ta chỉ cần là uh, nạp à, nhập cái số điện thoại của người được nạp hộ vào cái mục ở bên dưới này sau đó chúng ta thực hiện nạp tiền tương tự như vậy khi sau khi chúng ta gõ xong số điện thoại của à, người được nạp à, nếu mà nạp cho mình thì chúng ta để trắng à, còn đâu nạp cho người khác thì chúng ta sẽ chọn ở cái màn hình trước do chức năng đó chúng tôi đang đang phát triển thì về các bước tương tự như vậy ở chỗ này sẽ có một cái ô trống để các bạn nạp gõ số điện thoại của người được top up hộ sau đó chúng ta ấn nạp tiền và các cái thao tác tương tự như bước 1 à, chúng ta chọn NCB chúng ta chọn số thẻ à, chọn à, tháng 7 2015 ngày phát hành à, tên chủ thể Nguyễn Văn à, xác thực đó sau đó nhập OTP 123456 và ấn thanh toán thì à, người được nạp tiền hộ đã nhận được theo đó thì người được à, top up giúp sẽ có số dư được nổi lên và theo đó thì người à, người được à, nạp tiền hộ sẽ có thể sử dụng dịch vụ à, sau khi mà có số dư đó sẽ quét QR code ở tại đầu xe hoặc là ở phía sau của xe và thực hiện chuyến đi